Người Tây Tạng là một trong những dân tộc sống thọ nhất trên thế giới này và tuổi thọ của họ trung bình là từ 100 cho đến 200 tuổi. Họ sống rất lâu và lý do tại sao họ lại có thể sống lâu đến như vậy, sống thọ đến như vậy. Người Tây Tạng sống ở dãy núi Himalaya. Đây là một cái nơi mà người ta gọi là nóc nhà của thế giới bởi vì nó rất cao và nó cao 4.000 mét so với mực nước biển. Vì ở trên cao như vậy, thành ra cái dưỡng khí của nó rất là ít không khí rất là loạn các anh chị ạ à. cái lượng oxy ở đó nó chỉ có được 40 phần trăm so với những nơi khác và để sống được và sinh tồn và sinh hoạt được ở một cái nơi rất cao như vậy thì người Tây Tạng đã nghĩ ra một cái phương pháp được gọi là thở bạo bình khí đây là một phương pháp bí môn về khí công và lưu truyền cho con cháu để có thể sinh sống, sinh hoạt được ở trên cái vùng Tây Tạng rất là cao như vậy và phương pháp này có tên là bạo bình khí và phương pháp này nó có những cái lợi ích gì đầu tiên là giúp cho chúng ta khí huyết được khai thông theo thông y thì người ta nói rằng tất cả các bệnh tật nó đều đến từ việc ép tắc về kinh mạch lạc các anh chị ạ à. và khi mà chúng ta thở đúng rồi thì các khí huyết của chúng ta sẽ được khai thông các kinh mạch lạc cũng được khai thông và giúp cho chúng ta cân bằng được âm dương thứ ba là giúp cho chúng ta tăng cường cải thiện được sức khỏe và tiếp theo là thanh lọc được những cái độc tố những cái khí trượt trong cơ thể của chúng ta trong phổi của chúng ta có rất nhiều các khí gọi là nitơ hoặc là à, CO2 và việc mà chúng ta thở đúng nó sẽ giúp chúng ta thanh tẩy được những cái độc tố này và tiếp theo nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp thở bạo bình khí này sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được tinh thần giảm căng thẳng mệt mỏi và có một cái tinh thần nó bình an và cuối cùng cái phương pháp này cái phương pháp thở bạo bình khí này sẽ giúp chúng ta khắc chế được những cái bệnh tật nó đến với chúng ta